chú ơi cho cháu hỏi là tiền thưởng của chồng chồng giấu riêng thì khi chia thừa kế có được coi là tài sản chung hay tài sản riêng ừ. cái này thì hơi học thuật một chút tức là, là, tài sản phát sinh trong quá trình hôn nhân đấy tài sản phát dạ sinh trong quá trình hôn nhân đấy vâng. thì là tài sản chung trừ trường hợp được tặng cho riêng vâng. trường hợp này tiền lương tiền thưởng thì khoản này là, là, là sẽ là, là tài sản chung dạ vâng tức là tiền lương thì em nghĩ là chính xác rồi nhưng mà tiền thưởng thì vẫn là tài sản chung này chất thưởng cũng là một tính chất nó mang tính chất là lương à vâng <laughs> thế tức là mà hai vợ chồng có một người ừ. đi làm có thu nhập mà lại có thêm khoản thưởng nữa ừ. thì Trừ bây giờ là tặng cho riêng thì nó khác với thưởng vâng cái khoản tiền thưởng này cũng xuất phát từ cái công việc lao động mà ra Đúng rồi. thì cũng được coi là tài sản chung Đúng rồi. và vâng, và cũng được đem ra chia thực tế như là tài sản chung hoặc nếu mà có ly hôn Vâng. thì cũng là sản chung để chia đúng rồi và trên trên lý thuyết là thế thôi nhưng mà trên thực tế thì cái tiền thưởng thì rất là khó, khó. <laughs>